à, Xin chào tất cả nhà anh nhé Và hôm nay thì mình lại thực sự là Hôm nay mình có thời gian Bởi vì ờ, trong dịp Tết ấy mình rất là bận Nên là không có thể đi vào trải nghiệm được Và hôm nay mình muốn đi vào trải nghiệm xem cái hồ đông Hàn Quốc nó như thế nào Và trên núi mà khi mà mình bước lên trên núi thì mình sẽ Có những cảm nhận nào về về thiên nhiên cũng như là mùa đông của Hàn Quốc khi mà mình bước vào mùa đông ấy. vậy vậy mình có thật mọi người cùng đi trong cái clip ngày hôm nay một chút xem là mùa đông ở bên Hàn Quốc này nó có gì khác biệt không và cái mùa đông mình đi trên cái chặng đường mùa đông này thì nó có cảm giác gì khác so với cái mùa khác hay không ấy âm còn tầm 12 độ nên là rất là lạnh và ở đây thì ánh nắng ít khi chiếu đến nên là ở đây vẫn à, đang còn động lại những cái lớp tuyết rất là dày so với trên núi trên kia này trên núi trên kia thì bởi vì là nó sẽ nóng hơn chỗ này nên là nó sẽ tan chảy nhanh hơn so với, với ờ, khu vực bên dưới bên suối này với là nhiệt độ khu vực bên suối này thì nó sẽ ấm hơn so với là ở trên kia ở trên đây thì bây giờ thì nó đã tạo thành cái dòng sông băng này rồi mọi người thì bước ra nhưng mà nghe những cái tiếng ò vọp này thì mình cảm thấy sợ ấy bởi vì không biết chỗ nào nó sẽ là trũng mà chỗ nào nó, nó sẽ đông cứng nên là mình sợ là bị sụt ở đây ở đây thì rất là lạnh bởi vì là khi mà mình bị thấm nước ấy thì, quần áo của mình sẽ ờ, đông cứng lại luôn và làm cho người nhiệt độ cơ thể của mình sẽ bị tụt rất là nhanh còn ở đây thì những cái lớp tuyết mà khi mà tan từ trên kia nó chảy xuống và nó tạo thành những cái thành nhũ này này nó tạo thành những cái tạo băng thành nhũ này bởi vì nước ở trong kia nó chảy ra thì bắt đầu sẽ đóng băng luôn vậy nên là mùa đông ở đây thực sự nó khắc nghiệt nhưng mà nó có nhiều điều mình thích, thích thú lắm nếu có thời gian có ngày nghỉ thì các bạn cứ đi hoặc là gia đình mình đi học nó như thế nào đôi khi là những cái trải nghiệm có không phải là một năm mình có nhiều cơ hội để mình đi đâu bởi một năm chỉ vài tháng mà về công việc rồi các thứ thì mình không có nhiều thời gian nên là khi nào có thời gian thì các bạn cũng nên dành chút thời gian đi nếu bạn nào có sở thích như leo núi hoặc là khám phá rất là trơn bây giờ thì mình đang nướng tôm với là nướng gân bò ở ngay cái dòng suối này giờ thì mình sẽ chuẩn bị cắm lều giờ thì mình sắm lều xong rồi mình sẽ chuẩn bị phủ bạt lên để giữ ấm cho cái lều của mình để buổi tối không có gió vào mình có thể phủ ở trong cái lều này được bây giờ thì mình phải đi ra để mình nhặt đá cũng như là mình nhặt củi về để mình làm cái bếp sau này mình có thể nướng thịt trước tiên là mình khoét cái lỗ trên cát để mình tạo thành một cái hố lớn lại rồi khi tạo được cái hố này rồi thì mình sẽ đặt đá lên và giữ khoảng cách mà cho nó vừa với cái mức mà củi mình cháy lên để vừa nóng không thấp quá mà cũng không cao quá thì mình sẽ kê thử với cái lớn của mình xem là nó hợp chưa và ở trên này thì mình vét một cái lỗ để cho nó, nó khói với lửa nó sẽ thông ra đường trên đấy khi xong rồi thì mình sẽ đi nhặt củi về để chuẩn bị mình đốt lấy than để nướng thịt ở đây nhé và lát nữa thì mình sẽ phải lấy một khò để mình mình ờ, đốt cho cái than này nó cháy nhanh hơn bây giờ mình đang kiểm tra cái khò bình ga của mình mình có mang theo trong cái túi của mình đi ấy này mình quay tôm ở đây hôm trước nướng tôm với muối còn hôm nay là nướng tôm một mình đây là muối trên núi của Pakistan người chấm thịt bò khói ở trong này và người ta làm cái bộ xoay luôn mà khi nào mình xoáy là gì rất là tiện đây cái gì nướng mình bây ừ. giờ mình bắt đầu nướng thịt với là gân bò với là tôm nhìn lửa hồng đốt thế này thì rất là đẹp và ngồi bên cái bếp lửa hồng này cũng cảm thấy ấm hơn trong cái mùa đông này nhìn ngon luôn cả nhà đây là thịt bò của Hàn Quốc điều thú vị nhất mà khi mà mình ngồi ở bên đống lửa mà đốt than thế này rồi để nướng thịt mùi thơm của thịt lên là bắt đầu cho mình cảm giác mình ờ, rất là đói bụng rồi ra là nó sẽ không dai lắm nếu mà các bạn mà nướng nó chín rồi bắt đầu nó sẽ giòn hơn may là hôm nay không có gió lắm nên là mình sẽ đỡ được đi bởi nếu mà có gió thì sẽ uh, uh, tạt vào và sẽ làm cho cái than của mình nữa thôi đi Nghe tiếng mùi cháy là thơm ngon rồi Nghe tiếng xèo xèo là sướng Giống ngày xưa mà cũng còn nít Đám cưới nào đem ra nướng thịt Cháy nhau ăn tôm ngọt đó hôm sau nướng sò hôm sau đi mua con hàu với là con con sò về nướng rồi luộc cua bây giờ đêm muộn rồi thì và ờ, mình chuẩn bị chỗ để mình vào mình ngủ hôm nay mình sẽ ngủ là một đêm ở đây và trong khi mình đi cắm trại thì mình có thể mang theo ờ, để cũng như là chăn cũng như là sưởi mình nó có thể ngủ được qua cái mùa đông này nhưng bây giờ thì mùa đông cũng không còn lạnh lắm nữa ban đêm thì khoảng âm khoảng tầm ừ. ba bốn độ thôi vậy mình hôm nay mình có muốn trải nghiệm ngủ đây một đêm như thế này đây là cái đệm mà mình mua rồi thì mình có cái đệm mình ngủ thì không phải đau người cũng như là hơi đất nó không trông lên được cái cơ thể của mình thì ờ, làm cho mình mệt hơn thì mình ngủ cái đệm này sẽ cảm thấy là nó thoải mái hơn và sẽ ấm hơn rất là nhiều nhé giờ thì mình sẽ chuẩn bị lấy cái bộ để mình bơm cái gối của mình lên ở đường trên này thì có một cái gối mà cái gối này mình phải có cái bơm để mình bơm nó lên hoặc là mình thổi nó lên thì nó cũng phồng lên được nhá đây cái túi ngủ mà mình đã mua hôm trước hôm nay mình sẽ ngủ ở đây